Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Hiện tại thì mình đang quay một chiếc xe bán tự động của hãng Winner Thì uh, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy à, là chiếc xe này là chiếc xe 2 tấn nâng cao 2 mét uh, Tại tem thông số của xe thì sẽ ghi đầy đủ về năm sản xuất Số càng, số khung, số máy Cũng như các cái biển uh, báo quảng cáo chỉ dẫn Đằng phía sau này là mặt lưới bảo vệ của xe nha các bạn chiếc xe này thì vô cùng nhỏ gọn nhưng mà có chiều cao nâng thì được cao cho nên là được rất là nhiều chủ doanh nghiệp cũng như là các thương hiệu uh, sử dụng và tin dùng bởi uh, cái tính chất nhỏ gọn các bạn có thể xếp hàng cũng như là cho vào thang máy được tiện lợi về uh, kết cấu của xe thì cũng giống như chiếc xe bán tự động khác trước mặt thì nó cũng sẽ có bộ công tắc nguồn để mở lên màn hình hiển thị uh, việc uh, nâng hạ hàng hóa thì vẫn chỉ bằng một cái cần gật giống như mọi chiếc xe bán tự động khác tuy nhiên là chiếc xe này của bên mình của hãng Winner thì uh, bánh xe thì ở đằng phía dưới thì nó cũng sẽ có được cái mặt lưới bảo vệ mặt lưới bảo vệ thì nó sẽ giúp cho việc bảo vệ hàng hóa được tốt hơn phần phía trên này thì sẽ là có một là cái cục sạc ác quy các bạn có thể sạc ác quy đây mình sẽ quay để các bạn nhìn xem chi tiết nhé ngoài ra thì gồm có những cái thông số cũng như là sơ đồ tải trọng để các bạn có thể tính được à, việc mà mình lên được 2 mét sẽ sử dụng bao nhiêu cân xe Renault thì được à, biết đến bởi vì cái sự chắc chắn cũng như là mối hàn mối rất là bền sau đây thì mình sẽ ờ, tiến hành uh, quay để các bạn xem khi mà ờ, di chuyển hàng hóa thì các bạn có thể kéo càng nhật này trái giật và quay trong vòng 360 độ xe phù hợp với cả lối đi nhỏ thế cho nên là những cái mối, lối đi lớn mà các bạn có thể ờ, làm được xe nâng hạ uh, di chuyển bằng tay và nâng hạ bằng điện thế cho nên là những cái vùng tiểu tiết thì các bạn rất là dễ dàng để có thể uh, quay và di chuyển nó tinh tế hơn và cũng rất là dễ sử dụng gần như là các bạn có thể sử dụng được ngay trong lần đầu tiên các bạn uh, tiếp xúc với xe và cũng không cần có yêu cầu về à, giấy phép giấy tờ xe nâng nhiều và đây là kiện hàng 500 cân của bên mình sau đây thì mình sẽ nhờ thôi mình sẽ quay luôn mình sẽ kéo chiếc hàng này lên cao đây đây việc kéo lên việc kéo lên thì sẽ giúp cho hàng kéo lên cao nha các bạn đó và các bạn có thể bảo dưỡng các cái mối này bằng uh, mỡ bò đây là chiều cao tối đa của xe chiều cao tối đa của xe à. chiếc xe này thì vô cùng là nhỏ gọn tuy nhiên là cái hiệu năng làm việc của nó thì cũng khá là lớn sở dĩ tại vì nó tại sao nó nhỏ bởi vì là cái càng của nó thì cũng sẽ có mối chắc chắn phù hợp với cả những cái công việc ờ, chỉ cần đến vậy thôi ấy khi cho hàng lên đến 2 mét thì các bạn có thể sắp xếp hàng ở trên triện, trên kho xe phù hợp với rất là nhiều công dụng như là vật liệu xây dựng xếp hàng xếp motor xếp uh, công gỡ công hàng từ trên xuống và khi mà các bạn sắp xếp xong rồi các bạn có thể kéo cái này kéo càng lên trên vô cùng đơn giản với các bạn các bạn kéo hàng lên trên thì kiện hàng của các bạn sẽ rơi sổ việc nâng hạn nhanh hay chậm thì cũng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn sơn của xe được làm từ lớp sơn tĩnh điện nha các bạn lớp sơn chắc chắn với màu đen nhám. hiện tại thì bên mình có đầy đủ những cái giấy tờ về ờ, COCQ à, ờ, thuế xuất vác nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm ngoài ra thì kho phụ tùng của bên mình thì cũng rất là lớn cho nên là các bạn có thể ờ, yên tâm trong quá trình sử dụng xe bảo hành trong vòng 12 tháng Đó. hiện hàng 500 cân và chiếc xe vô cùng nhỏ gọn tinh tế chắc chắn về chiếc xe này thì mình cảm thấy là không có một cái điểm trường nào cả Rồi đây là phanh chân của xe Các bạn có thể ấn kéo cố định à chiều cao mà lên dốc hiện tại thì video của mình đến đây là kết thúc rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo các bạn có nhu cầu biết thêm về hàng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0868 501 195 hoặc là truy cập vào website xe nâng việt org hiện tại thì uh, bên mình có rất nhiều những dòng xe như là xe nâng tay cao xe nâng bán tự động như chiếc xe này và xe uh, di chuyển điện nha các bạn thì ờ, nếu như mà có cần thêm thông tin về xe thì hãy liên hệ với mình nhé xin chào